không ngừng lớn mạnh tại Nhật Bản và mạnh mẽ mở rộng quy mô hoạt động ra nước ngoài. Hiện nay, Hiroshima Toyota đang sở hữu chuỗi đại lý xe ô tô hàng đầu tại Nhật Bản và Việt Nam, 22 đại lý tại riêng tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Hai đại lý chính thức tại Việt Nam là Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc HT phụ trách khu vực phía Bắc, Toyota Hiroshima Tân Cảng HT phụ trách khu vực phía Nam, Toyota Hiroshima Tân Cảng HT với vốn đầu tư 100% từ tập đoàn Hiroshima Toyota Nhật Bản được thành lập vào ngày 12 tháng 4 năm 2004. Sau 15 năm hoạt động và phát triển nhằm mở rộng quy mô kinh doanh cũng như chất lượng phục vụ khách hàng, ban lãnh đạo tập đoàn Toyota Hiroshima Tân Cảng đã quyết định thực hiện một bước ngoặt, đó là xây dựng một showroom mới hiện đại nhất tại Việt Nam. Sau 2 năm thực hiện, cơ sở Toyota Hiroshima Tân Cảng mới đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng diện tích sử dụng lên tới 19.000m2, nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, vị trí cửa ngõ phía đông của thành phố là nút giao thông quan trọng, khu vực trọng điểm về kinh tế, tài chính, giao thương hàng hóa với nhiều khu vực mới. Với vị trí đắc địa bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngay mặt tiền khu đô thị Vinhome Central Park, gần tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81, quý khách sẽ rất thuận tiện trong việc di chuyển khi đến với đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng để lựa chọn cho gia đình mình chiếc xe phù hợp nhất. Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng tương lai hạnh phúc cho khách hàng và cống hiến cho sự phát triển của thị trường xe hơi dựa trên chia sẻ trao đổi nền văn hóa Việt-Nhật và cung cấp các dịch vụ tối tân nhất. Phương châm làm việc, chất lượng, dịch vụ, khách hàng là số 1. Chúng tôi mong muốn mang tới cho quý khách chất lượng sản phẩm tốt nhất, dịch vụ mua bán xe và sửa chữa, bảo dưỡng xe tốt nhất để hướng tới mục tiêu sự hài lòng tuyệt đối vượt trên sự mong đợi và chạm tới cảm xúc của khách hàng. Cơ sở mới được đầu tư những trang thiết bị hiện đại mang tiêu chuẩn quốc tế. Đến với Toyota Hiroshima Tân Cảng, quý khách sẽ được phục vụ bởi đội ngũ chuyên viên lành nghề của chúng tôi được đào tạo bài bản và kiểm tra chuyên môn định kỳ theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam cùng với trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế sẽ mang đến cho quý khách những dịch vụ ưu việt nhất. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối duy nhất